khoa học càng nghiên cứu càng chứng minh tính đúng đắn của tôn giáo đã một thời các nhà khoa học luôn tìm cách chứng minh cho nhân loại thấy rằng nhìn nhận của tôn giáo là sai và chúa trời không tồn tại các nhà khoa học thường ít khi nào ngừng có những phát kiến mới trong khi tôn giáo rất coi trọng việc bảo tồn sự nguyên gốc của các kinh sách và đòi hỏi người ta có đức tin nhiều hơn. Cho nên chúng ta vẫn nhìn nhận rằng khoa học và tôn giáo là hai phạm trù triết học mâu thuẫn nhau và nhiều khi khiến ta cảm thấy rằng khoa học đã thắng thế bởi khoa học thì tiến bộ không ngừng trong khi tôn giáo vẫn dậm chân một chỗ tuy nhiên có một điều thật kỳ lạ khoa học đầu tiên tìm cách phủ nhận tôn giáo nhưng càng nghiên cứu sâu thì càng chứng minh rằng những nhận định của tôn giáo cách đây cả hàng ngàn năm là đúng đắn. Một số người tin vào khoa học thường cho rằng những lời trong các kinh sách Phật giáo, kinh thánh là nhận thức thời còn mong muội. Tuy nhiên, những điều mà chúng ta cho rằng nực cười nhất, mơ hồ nhất thì lại càng ngày càng được khoa học chứng minh tính xác thực của nó. hiện ra con tàu Noir, huyền thoại. Tàu Noir là con tàu được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của sách sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Noa đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa khi con người đã trở nên bại hoại. Cuốn Sáng Thế Kỷ ghi lại rằng và chỉ duy nhất một chiếc thuyền đi lên đên trên mặt nước. Những ngọn núi cao nhất cũng bị nước nhấn chìm. Trong một thời gian dài, người ta vẫn cho rằng đây là một truyền thuyết không có thật. Cho đến năm 1959, một viên đại úy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Lahan Durinipar đã khám phá ra một hình thù bất thường trên dãy núi Ararat trong khi đang kiểm tra các bức ảnh chụp từ trên không. Sau khi nghiên cứu các bức ảnh chụp của đại úy Lahan Durubina, một nhà nghiên cứu kết luận, tôi chắc chắn rằng vật thể này là một con tàu. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi chưa từng trông thấy vật thể nào như thế này. Ấn tượng bởi câu chuyện trên, vào năm 1977, Ron Wyatt tới viếng thăm núi Ararat, nơi con tàu đang yên nghỉ được chính quyền địa phương cho phép, Ron và những người bạn của mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực này trong nhiều năm. Họ sử dụng máy dò kim loại, máy quét radar ngầm, tiến hành thăm dò cẩn thận, thực hiện các phân tích hóa học và đưa ra kết luận vật thể trên chính xác là một con tàu cổ đại. Dựa vào nghiên cứu này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận vật thể hình chiếc tàu trên ngọn núi Ararat tại độ cao 2.000m so với mực nước biển ấy là con tàu của Noah. Đây là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất, cho thấy đài hồng thủy và con tàu Noa là thực sự, đồng thời nó cũng chứng minh tính chân thực của Kinh Thánh. Phát hiện ra thế giới vi trùng vi khuẩn Vào thế kỷ 17, người có công phát hiện ra thế giới sinh vật và cũng là người đầu tiên miêu tả hình thái nhiều loại vi sinh vật là một người Hà Lan. Anthony van Leeuwenhoek, sinh năm 1632, mất năm 1723. Ông đã tự chế tạo ra trên 400 kính hiển vi, trong đó có cái phóng đại được đến 270 lần. Với những chiếc kính hiển vi cầm tay, có gương hội tụ ánh sáng, có ốc điều chỉnh để cho vật định quan sát rơi đúng vào tiêu điểm và bằng cách ghé mắt vào khe nhỏ của gắn thấu kính mài lấy nhỏ xíu. Leeuwenhoek đã lần lượt quan sát mọi thứ có xung quanh mình. Năm 1674, ông nhìn thấy các vi khuẩn và động vật nguyên sinh. Ông gọi là các động vật vô cùng nhỏ bé. Ông thấy các động vật này có rất nhiều trong bựa răng và ông viết rằng trong miệng của ông số lượng của chúng còn đông hơn cả dân số của nước Hà Lan. Qua giới thiệu, ông đã gửi đến Học hội Hoàng gia Anh 200 bức thư. Qua đó, ông đã miêu tả hình thái, và dạng chuyển động của nhiều loại vi sinh vật. Nhiều bài báo của ông đã được đăng trên tạp chí triết học của Học hội Hoàng gia Anh và năm 1680 ông đã được bầu làm thành viên của học hội này. Tất cả các quan sát và miêu tả của ông đã được in thành một bộ sách gồm 4 tập có nhan đề Những bí mật của giới tự nhiên nhìn qua kính hiển vi. Chỉ tới đầu thế kỷ 19, những chiếc hiển vi quang học hoàn chỉnh mới ra đời với các cống hiến to lớn của G. Battista America, sinh năm 1784, mất năm 1860. Oscar Arbery, sinh năm 1840, mất năm 1905. K. zayt sinh năm 1816, mất năm 1888. Năm 1934, chiếc kính hiển vi điện tử đầu tiên ra đời – đó là loại kính hiển vi không dùng ánh sáng khuếch đại nhờ các thấu kính mà dùng một chùm điện tử khuếch đại lên nhờ các điện từ trường. Từ đây con người mới có nhận thức rõ ràng đầy đủ về thế giới vi mô ngoài tầm quan sát của mắt người. Vậy mà cách đây 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn vào bát nước và giảng Bát vạn tứ thiên trùng, tức là ở trong bát nước có 84.000 con vi trùng – Ngài nhìn vào bát nước và nhìn thấy vi khuẩn, vi trùng, trong khi không dùng bất cứ một công cụ khoa học hỗ trợ nào. Phát hiện ra thực vật cũng có cảm xúc tư duy. Vạn vật có linh là câu nói trong Phật giáo cổ xưa. Nó khẳng định rằng con người cũng giống như vạn vật, đều có linh hồn giống nhau. Điều này khác với nhận định của khoa học hiện đại, nhấn mạnh rằng con người là động vật bậc cao trong khi những sinh vật như cỏ cây là động vật bậc thấp tuy nhiên trong khi học thuyết tiến hóa đầy rẫy những sai lầm thì những thí nghiệm khoa học hết sức thực tại lại chứng minh rằng thực tế vạn vật có linh hồn và giác quan nhận thức của chúng cũng không thua kém gì con người thậm chí một số mặt còn nổi trội hơn vào một ngày tháng 2 năm 1966, Chuyên gia Cục Tình báo CIA của Mỹ tên là Flip Butter. Trong lúc cao hứng đã nối hai cực của máy giò nối dối lên lá của một cây ngưu thiệt lan hoa, rồi tưới nước vào gốc cây. Trên bản vẽ điện kế, bút điện tử tự động liền vẽ ra một đồ hình lớn, hình răng cưa. Loại hình vẽ đồ thị này rất giống với loại đường cong mà đại não của con người trong lúc hưng phấn, cao hứng mà sinh ra. Craig Butter đã rất bất ngờ khi nhận thấy thực vật lại có cảm xúc bởi theo quan niệm phổ biến khi đó, thực vật là sinh vật bậc thấp và những cảm xúc phức tạp chỉ tồn tại ở động vật bậc cao và con người. Theo hướng ấy, Cliff Butter đã làm thêm rất nhiều thực nghiệm và phát hiện thực vật có rất nhiều cảm xúc giống như con người, có vui thích, có sợ hãi, thậm chí còn có khả năng siêu cảm một khả năng chỉ xuất hiện trên vài người đặc biệt. Sau khi công bố nghiên cứu này đã gây ra một sự chấn động. Sau đó rất nhiều nghiên cứu đã được triển khai theo hướng nghiên cứu ấy và cho ra kết quả tương tự. Thí nghiệm gần đây nhất của hãng sản xuất đồ nội thất nổi tiếng Thụy Điển IKEA. Người ta đã làm thí nghiệm với hai cây hoa mộc lan trong điều kiện chăm sóc hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác là một cây chỉ nghe những lời chỉ trích mị thị của con người. Cây kia thì nhận toàn những lời yêu thương âu yếm. 30 ngày sau, cây bị nghe những lời miệt thị, trở nên ủ rũ và ú vàng. Những thí nghiệm này đã chứng minh thực vật cũng là sinh mệnh cao cấp, không thua kém con người. Vạn vật hiển linh. Câu nói có vẻ mê tín đến từ tôn giáo này, hóa ra lại mô tả chính xác một hiện tượng khoa học sự tương đồng giữa não bộ và sự phân bổ của vật chất trong vũ trụ. Các trường phái triết học phương Đông nhìn nhận rằng cơ thể người là một tiểu vũ trụ, là một bộ phận hữu cơ, đối xứng và đồng nhất với vũ trụ, có cùng bản thể vật lý, tâm linh tương đồng, liên thông, hòa điệu với vũ trụ. Vì thế, các nhà chiêm tinh học xưa thường xuyên quan sát thiên văn và các hiện tượng tự nhiên để dự đoán chính xác những biến cố những vấn đề xảy ra đối với mỗi cá nhân hay của cả đất nước. Theo khoa học nhận định trong thời kỳ đầu, vũ trụ hình thành từ vụ nổ Big Bang. Sau khi vũ trụ mở rộng một cách tự nhiên, vũ trụ ở trong trạng thái cân bằng động là sự phối hợp với nhau bởi các lực cơ bản, lực hấp dẫn, trọng lực, lực hạt nhân yếu, lực hạt nhân mạnh. Nhưng có một điểm khó hiểu ở đây là có một nguyên lý trong vật lý học rằng mỗi vật có khuynh hướng trở thành vô trật tự. Như bất cứ người nào cũng đã từng nhận biết, đồ vật có khuynh hướng hư hỏng hoặc phân rã khi không ai gìn giữ. Các khoa học gia gọi khuynh hướng này là nguyên lý thứ hai của nhiệt động học. Chúng ta thấy tác dụng của nguyên lý này hàng ngày. Nếu bỏ mặt thì một chiếc xe hơi hay chiếc xe đạp mới sẽ trở thành phế liệu một tòa nhà bỏ hoang sẽ trở thành một đống đổ nát. Trong khi vũ trụ chúng ta đang ở một trạng thái phi thường trật tự, với các lực được tinh chỉnh vô cùng chính xác. Vì thế, một lý thuyết mới được ra đời cho rằng vũ trụ là một bản thiết kế thông minh. Nhưng ai là chủ nhân của bản thiết kế này thì hẳn là một siêu trí tuệ vĩ đại. Mặt khác, theo nghiên cứu của dự án mô phỏng thiên niên kỷ Millennium Simulation, sau khi chi hàng tỷ đô cho nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phát hiện có một sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa mạng lưới neuron thần kinh trong các tế bào của não bộ và sự phân bố của vật chất trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đã nhận xét gần như tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ lớn đều được phản ánh trong tế bào sinh học như một tiểu vũ trụ. Nói đơn giản, vũ trụ có thể được nhìn nhận như một tế bào. Điều này chẳng phải tương đồng với nhận thức con người là tiểu vũ trụ của triết học phương Đông cổ xưa. Trong Phật giáo cũng giảng, trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới, tức là trong một hạt cát có ba ngàn đại thế giới. Có thể đó là một cách nói khẳng định rằng thế giới vi mô cũng phức tạp, không kém gì thế giới vĩ mô. Ngày nay, các nhà khoa học cũng nhận thấy cấu trúc của phân tử. Các điện tử quay quanh hạt nhân nguyên tử cũng không khác với các hành tinh quay quanh hệ mặt trời. Đến đây, ta nhận thấy rằng các nhà thiên văn học sau một quá trình tìm kiếm chân lý, cuối cùng đã quay trở về chứng minh điều tôn giáo đã khẳng định từ hàng ngàn năm trước. Một sự sống chỉ được hình thành bởi một sự sống khác nhiều nhà khoa học vẫn luôn tìm cách chứng minh rằng sự sống là tự nhiên mà có bằng cách tạo ra các thực thể sống trong những phòng thí nghiệm tối tân. Các nhà hóa học đã phóng những tia quang phổ vào các hỗn hợp nhiều chất khí đặc biệt để tạo ra được một vài loại axit amin. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tạo ra các axit amin không sống. Trong các thí nghiệm tạo ra virus, các nhà khoa học đã lấy một virus do một cơ thể sống tạo thành và tách các thành tố của nó ra. Sau đó họ lại lấy chính các thành tố này để tái liên kết chúng lại thành một virus. Tuy nhiên, tất cả thí nghiệm đều không thể làm ra được sự sống mới nào. Điều này chứng minh rằng một vật chất vô sinh thì không thể tạo ra được sự sống. Mặt khác, giả sử như các thí nghiệm ở trên thành công thì sao? Điều này chứng tỏ để tạo ra được sự sống đơn giản cần có bàn tay của các nhà khoa học, những người xuất sắc nhất với những phương diện tiên tiến nhất. Như vậy, họ tạo ra được axit amin thì các axit amin đó cũng không thể coi là hình thành ngẫu nhiên. Vì vậy, để tạo nên một axit amin sống trong tiến trình lịch sử, hẳn là cũng có một bàn tay và khối óc nào đó với trí tuệ còn siêu việt hơn. Điều này nói lên rằng để sự sống tồn tại ắt phải có một sự can thiệp, một trí tuệ siêu việt nào đó mà theo cách nói của tôn giáo chính là các vị thần hay thượng đế và các đấng sáng tạo. Các nhà khoa học vĩ đại nhất nói gì về tôn giáo? Chúng ta vẫn thường cho rằng khoa học mâu thuẫn với tín ngưỡng vào thần – rằng ai tin khoa học sẽ không tin vào những điều được thuyết giảng trong tôn giáo. Tuy nhiên, nhận định đó có phần sai lầm, bởi trong lịch sử có rất nhiều nhà khoa học có thành tựu là những người có đức tin. Louis Pasteur là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử với những khám phá về vi trùng, tẩy trùng, về tiêm chủng miễn dịch. Người đặt nền tảng cho ngành vi sinh vật học này từng phát biểu một ít khoa học làm ta xa rời Chúa, nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa. Newton, nhà vật lý học lỗi lạc, cha đẻ của vật lý học cận đại, nhưng đồng thời ông cũng là một tín đồ cơ đốc thành kính. Ông có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Nói về kết cấu và vận hành của thiên thể, Newton bày tỏ một cách nghiêm chỉnh. Từ trật tự kỳ diệu của các thiên hệ, chúng ta không thể không thừa nhận những điều này chắc chắn được tạo nên bởi những sinh mệnh cao cấp toàn trí toàn năng. Tất cả vạn sự vạn vật, dù là vô cơ hay hữu cơ trong vũ trụ, đều là từ trí huệ toàn năng của Thiên Chúa, toàn năng vĩnh cửu tạo nên. Người bao quát hết thảy đại trí đại huệ, người hiện hữu trong đại thiên thế giới sắp xếp có trật tự, bao la vô tận, tất cả đều theo chỉ ý của Ngài mà sáng tạo vạn vật, vận hành vạn vật, rồi đem sinh mệnh, hơi thở, vạn vật cấp cho con người. Cuộc sống, động tác, tồn lưu của chúng ta đều thuộc về người. Vạn vật trong vũ trụ tất nhiên là có một đấng toàn năng đang điều khiển và khống chế hết thảy. Nhờ dùng kính viễn vọng để tìm đến nơi tận cùng, tôi đã nhìn thấy dấu vết của Thiên Chúa. Nhà bác học Ebed Enten từng phát biểu về đạo Phật như sau. Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa – Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Ngoài ra, một lượng lớn những nhà khoa học lưu danh sử sách đều có tín ngưỡng tôn giáo như Kepler, người đặt nền móng cho thiên văn học hiện đại, Poirier, nhà tiên phong của hóa học hiện đại, Faraday, người phát hiện ra nguyên lý điện giải, Morse, nhà phát minh ra điện báo, Maxwell, người phát hiện ra sự tương đương giữa cơ và nhiệt. Dalton, người được vinh danh là cha đẻ của lý luận nguyên tử. Mantel, người đặt nền móng cho di truyền học hiện đại. Fleming, người phát minh ra thuốc kháng sinh penicillin. Như vậy có thể nói khoa học không hề mâu thuẫn với tôn giáo mà cả hai đã sử dụng các phương pháp khác nhau để nhận thức thế giới. Nếu khoa học là vận dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật tối tân thì tôn giáo thông qua con đường tu tập tâm linh để cải biến bản thể, khai mở công năng và các giác quan để nhận thức thế giới. Hơn nữa, tôn giáo có thiên hướng nâng cao giá trị đạo đức tâm linh là một sự bổ khuyết cho khoa học bởi khoa học phát triển quá nhanh nhưng đạo đức lại tụt dốc sẽ đem đến cho nhân loại đau khổ và sự hủy diệt không thể lường trước được. Einstein từng nói, nếu chúng ta cắt bỏ hết thảy tất cả những thứ sau này phụ thêm vào, đặc biệt là những thứ mà các giáo sĩ truyền giáo đã thêm thắt vào trong đạo Kitô của Chúa Giêsu và đạo Do Thái của những nhà tiên tri kiến lập vậy thì sẽ lưu lại những giáo nghĩa có thể chữa trị mọi bệnh tật của xã hội nhân loại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này ý nghĩa hãy like và share cho bạn bè và người thân của bạn được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.